Bây giờ thầy sẽ các em cùng các em chúng ta sang phần ví dụ để xem như thế nào. Ví dụ một của thầy như sau, thầy yêu cầu tìm số nguyên x biết biết gì? 2x trừ cho x trừ 2 bằng âm 5. Nào ví dụ một của thầy. Đầu tiên là a là 2x trừ cho x trừ 2 thì bằng âm 5. Để các em giải quyết ở ví dụ này thì đầu tiên các em nhớ này, dạng 1 là áp dụng quy tắc phá ngoặc là rút gọn các vế thì đầu tiên chúng ta rút gọn ở vế phải của chúng ta là âm 5 rồi chúng ta không rút gọn đường nữa nhưng ở vế trái của chúng ta còn rút gọn đường được chỗ nào ở vế trái chúng ta còn rút gọn đường đúng nào và bây giờ chúng ta phải phá ngoặc vì chúng ta có ngoặc mà thì chúng ta quan sát như sau đầu tiên là ở phía ngoài ngoặc này là dấu trừ không thì chúng ta muốn phá ngoặc chúng ta phải đổi dấu đây cụ thể là như sau thầy có 2x thầy trừ chỗ x thầy cộng với 2 thì bằng âm 5 được chưa? Sau đó thầy rút gọn này. 2x trừ x là bằng x này. Cộng 2 của thầy bằng âm 5. Được chưa? Sau đó chúng ta thực hiện chuyển vế. Đây đang là cộng 2 không? Thầy chuyển vế thì chúng ta đổi dấu. Cho nên x của thầy bằng âm 5 trừ 2. Và x của thầy ngay lập tức bằng âm 7. Ok chưa? Nhá. Các em thấy chưa nào? Đầu tiên đấy là các em phải rút gọn trước. Sau đó các em mới chuyển vế. Và cuối cùng là các em chỉ cần tìm x thôi là ok